形容接切，土朝廷表律咪做会，David 祷告耶话，ô siêu à, thố mày muang hải ye thố bành phim nhẹ cháu, thố muang ye hiểu chiến con, bành nọ muang ye tàu cầu nhẹ hòa. Sẽ mấy chế yếm con bè đua miền nhẹ duy con nhẹ hòa thố mây bún chiên ye xe mé tòng thố bún mây nhìm chiên mảng quạt hải nhùng xe họp mời chúng kháo ye nhìn hiếu lùng muốn sẵn nhà cha ye mây xây liễu ye mây mé quạt ye tòng hải nhùng ye nhẹ duy nhà máy con ó nhẹ xì con thảo miền châu nhê sĩ, Yê bằng mây nhê duy Con nhê hòa Yê xím tiến Mái căn châu tổ nhê miền Nhê cháo Yê nhê dầu bìa Khủng căn mây nhê cháo mình Yê nhê dầu Yà mái trái piát Ô thiên hùng à Yê chiều mây Quầy dụ mây chúng ỏi tao yê thố beng nôm muang ye nhi hòa mây diệt chua nhi hám miền thố bùn mây hám nhi cháu hình xuất tài mây nhi biểu chiếc bùa diệu đào khẩu mây búa tẩy biểu đút nên bùa nhi vịn vắng thố bèo ia thắng bèo mây nhi trình miền nò thố bùn ia bình ia mây nhi đà đía bun ia biểu đút giấy ia vua tẩy ọ miền nhê bùa đĩa chào quê cóm ỏi hỏi ia nhê mèng vua tẩy vịnh vắng nên bùa nhê héo mai kho liền miền nên bùa nhê dùi cóng quả mao, nên bùa chìm chiến ia mình y chẳng quê cóm ia nên bùa bụng chinh chiền mẳng phóng ye king ye đau nên buồn hăng xiên no ỏi pet ye ya hăng xiên lùn bình chiến buổi nhê tòng ỏi hỏi ye chiếu à thô tài chào nên bùa bọ trà bun nên bùa chủ xuôi thô lùng mây nhê dụ đáo diều yê nhê mẻng bèo đút ọ miền ô chéo à thô lồng mây như bùa diệu ye lầy đút tông yếm nái xế chẳng tụ liu nên bùa như buồn như miền thô bùn tông mây quẩy nên bùa xeo tài như quang nên bùa như cả xia thô bùn nên bùa như tòn chuối tụ cáo dình dình dìa vua tề liều dìa bùn nên bùa như phụ chuối mpa ye kan châu tu họp chiều túc quạt mây nhêm hiền ye nye tai nye giang hồ ye túc quạt mây chiều quang hiếu á